Chào tất cả anh em à, Đến với uh, cái bộ môn bầu cua Đấy, Bầu cua biệp 2019 Ở trên uh, thị trường bây giờ Có rất là nhiều những cái đồ chơi bầu cua Đấy, Mà để cho anh em đi đánh bầu cua Chơi bầu cua biệp hay chơi bầu cua tôm cá Anh em sử dụng cái bộ đồ chơi Mà anh em đã sở hữu để anh em đi chơi Thì nó mang lại những cái chiến thắng cho anh em Đấy. Thì uh, cái video này ngày hôm nay chia sẻ cho anh em một cái, cái cách đánh bầu cua Đấy, hai anh em đi chơi bầu cua bịp thì anh em sử dụng cái ờ, bộ đồ chơi ờ, bầu cua bao dung mà tôi ờ, giới thiệu cho anh em đây đi bịp bầu cua ấy thì anh em luôn luôn anh em giành chiến thắng thì cái video ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ bao dung bầu cua anh em nhé bao dung bầu cua thì cái bao dung bầu cua ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em đó chính là cái chấm bao dung bầu cua và cái cách anh em đánh bầu cua làm sao mà nó hiệu quả nhất thì ờ, cái chấm bầu cua của nó có nhiều anh em biết có nhiều anh em chưa biết Đấy thì cái cái cái mà anh em chưa biết thì anh em xem hết cái video này thì anh em sẽ biết được là cái chấm bầu cua của nó như nào chấm bầu cua vào dung nhé anh em nhé Đấy, thì ờ, đây xin giới thiệu với anh em đây chính là cái chấm chấm báo dung bầu cua anh em nhé chấm báo dung bầu cua thì khi mà anh em đến sân chơi này đấy, anh em chỉ cần động được vào hột thôi anh em chỉ cần động được vào hột đấy, anh em kiểm tra hột của người ta thì uh, thì anh em uh, đưa cái chấm này vào trong cái mặt của cái bộ hồ, bộ hột bầu cua thì anh em uh, chỉ cần cận nhận cái độ dung của nó bằng cái máy ờ, báo dung bầu cua anh em nhé đấy thì cái chấm báo dung bầu cua này đấy, khi anh em đến cơ sở anh em mua sản phẩm bầu cua bịp anh em ờ, <coughs> sẽ được ờ, chia sẻ và sẽ được tư vấn kỹ thêm về cái bộ đồ chơi cái bộ đồ chơi bầu cua cái bộ chấm báo dung bầu cua anh em nhé đấy thì cái chấm báo dung bầu cua này nó rất là hiệu quả cho anh em để cho anh em đi đánh bầu cua Đấy, đây là một cái mẹo chơi bầu cua bịp mới nhất 2019 này anh em nhé thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy, test cho anh em thì uh, trước khi test thì tôi sẽ vào cái chấm này Đấy, vào cái chấm này cho anh em xem là cái cách vào chấm của nó như thế nào Đấy, cái cách vào chấm thì uh, anh khi anh em nào mà mua cái mua cái bộ đồ chơi bầu cua này Đấy, thì ờ, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách vào chấm anh em nhé hướng dẫn cho các anh em cách vào chấm thì ờ, cái video này thì tôi cũng ờ, chia sẻ luôn cho anh em Đấy, cái cách vào chấm thì cái chấm này nó cũng là cái màu đen Đấy, màu đen và rất là nhỏ Đấy, thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách vào chấm thì cái này đơn giản lắm anh em anh em chỉ cần đưa vào cái mặt con cua này đây, anh em mà đưa mặt xuống cua là ok nhé đây tôi sẽ hướng dẫn cho anh em này. anh em lấy từng cái chấm này ra lấy từng chấm này ra Đấy, khi nào mà anh em đến sân chơi anh em chỉ cần dán vào tay rồi. Đấy, anh em đưa vào ngón tay này Đấy, anh em đưa vào trong cái mặt của cái một bầu cua là ok đấy hướng dẫn luôn cho anh em nhé khói phải đỡ phải nhiều anh em thắc mắc anh em uh, hỏi đưa vào như thế nào đưa ra làm sao đấy đó đã xong rất là nhỏ đúng không anh em đấy thì khi mà anh em đến sân chơi anh em chỉ cần động được vào hột bầu cua của người ta thì là anh em sẽ đánh được và anh em sẽ chiến thắng được 100% đấy thì cái ờ, chấm báo dung này nó báo dung chuẩn xác cho anh em tới 100% anh em nhé đó thì ờ, cái này thì ờ, đây là ba cái ờ, miếng chấm thử của tôi thì chấm thử để tôi thử cho anh em mỗi khi anh em đến cơ sở tôi anh em mua những cái bộ đồ chơi báo dung đấy thì cái bộ đồ chơi báo dung không tang thì thì tôi sẽ thử cho anh em đấy thì uh, ngay sau đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái hiệu quả của cái bộ tài xỉu à, cái bộ ờ, bộ cua vào dung không tang Đấy, cái bộ hột bộ cua vào dung nó hiệu quả cho anh em khi anh em đi chơi bầu cua nó như thế nào anh em nhé đây là chính là cái cách đánh bầu cua bịp chơi bầu cua bịp mới nhất 2019 này anh em nhé Đấy, bầu cua bịp mới nhất 2019 không làm mất thời gian của anh em nữa tôi bây giờ tôi test luôn cho anh em này khi nào đấy nhá giới thiệu luôn cho anh em khi nào có mặt cua lên Đấy, khi nào có mặt cua lên nó sẽ báo chuẩn xác cho anh em 100% luôn Đấy. có mặt cua nó sẽ báo còn không có mặt cua hoàn toàn không báo anh em nhé đó. giờ tôi sẽ test cho anh em 57 chén để cho anh em cảm nhận được cái độ chuẩn xác của nó anh em lắc mạnh lắc nhẹ không thành vấn đề anh em nhé đấy như cái tiếng này thì đảm bảo với anh em luôn 100% là không có cua nhé đảm bảo luôn là không có cua mở cho anh em nhé đó đúng không anh em hoàn toàn báo chuẩn xác cho anh em luôn tiếp tục cho anh em này đó dung luôn dung dung là có cua nhá đảm bảo với anh em luôn còn anh em cảm nhận được cái độ rung của nó khi một con cua lên hai con cua lên đây thậm chí ba con cua lên thì anh em sẽ đánh được cái ờ, hiệu quả của những cái ờ, những cái tiếng đánh mà anh em nhận biết được là có một cua hai cua hay là ba cua anh em nhé mở cho anh em này đảm bảo với anh em luôn là trăm phần trăm có cua luôn mở này đó tôm tôm bầu cua tôm bầu cua anh em nhé tiếp tục cho anh em này máy tiếp tục dùng tiếp tục dùng thì vẫn uh, cho anh em là cua nhé mở cho anh em này đảm bảo 100% có cua đó cua cá bầu anh em nhé tiếp tục này đó vẫn dùng anh em ạ vẫn dùng nhá tiếng này tôi đảm bảo với anh em tầm hai cua đổ lên hai cua đổ lên máy báo cực kỳ mạnh nhá mở cho anh em này trăm phần trăm có cua đấy, có cua nhưng đánh mạnh tay vào cua luôn này đấy không phải là hai cua mà là ba cua luôn anh em nhé rất là chuẩn xác cho anh em luôn đấy khi mà anh em sử dụng cái bộ đồ chơi bầu cua đấy, cái bộ à, báo dung bầu cua mới nhất 2019 này bộ hột bầu cua báo dung không tang đấy thì nó mang lại cho anh em cực kỳ hiệu quả khi anh em đi chơi bầu cua bịp đấy, đi đánh bầu cua bịp đây là mẹo đây là cái mẹo mà anh em đi chơi bầu cua bịp mới nhất 2019 này đấy. và cái cách bịp bầu cua này nó hoàn toàn chuẩn xác và hiệu quả cho anh em nhé anh em nhé tiếp tục cho anh em một chén cuối cùng để cho anh em biết được là cái chuẩn xác và cái hiệu quả của cái bộ chấm bao dung bầu cua bộ chấm bao dung bầu cua mới nhất 2019 này để cho anh em đi chơi bầu cua bịp nó hiệu quả và nó mang lại những cái chiến thắng cho anh em Đấy, khi anh em đi chơi bầu cua bịp mới nhất 2019 này Đấy. tiếp tục cho anh em một chén cuối cùng chén này không dùng không dung anh em nhé không dung thì không có bầu à không có cua Đấy. không có cua mở cho anh em này đảm bảo luôn trăm trăm không cua Đấy, ba con gà Đấy, anh em thấy cái bộ báo dung bầu cua hột báo dung bầu cua không tang mới nhất 2019 này Đấy, nó mang lại cho anh em được bao nhiêu hiệu quả Đấy, thì anh em à, xem hết video này thì anh em cảm nhận và anh em nếu anh em thấy hay thì anh em để lại cho tôi một like một đăng ký kênh để ủng hộ với những cái video sau ờ. vì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em thì anh em nào uh, liên hệ mua hàng hay là liên hệ mua bất kỳ những cái đồ chơi bầu cua tài xỉu đấy, sóc đĩa cờ bạc thì anh em liên hệ với tôi qua hai số điện thoại đấy, qua hai số điện thoại 097241 từ 14 và 0983 30 từ 2